khóa học của mình ấy nó còn mấy buổi nữa thì em à, xin phép được hỏi chị mấy câu hỏi để khảo sát trong cái quá trình học ấy chị ok và vâng, thì cho em hỏi cái là cái khóa học của mình trong quá trình học thì chị ờ, có chỗ nào chưa hiểu hay là còn thắc mắc gì không ạ Ừ, đến đoạn này thì chưa hiểu thì không phải là chưa hiểu mà chị cũng à. hầu như là chị cũng xem rồi chị cũng gần như là hiểu ấy à. quá trình học thì mình hiểu rồi nhưng mà còn đâu quá trình mà để làm với cả thực hành thì mình cũng còn phải ghi nhớ dài dài để ghi nhớ vâng ơi trong quá trình mà thực hành thì mình sẽ cố gắng với cả cho em hỏi là cái ờ, cái tự tin trong cái khóa học cái khóa học này ạ thì mình có thể tự tin hơn khi mà mình ứng dụng vào thực tế để mà mình tự tin để đi làm không ạ ừ, thì cố gắng nhưng mà bởi vì là thực ra là mình học lý thuyết mình cũng chưa được ra vận dụng ấy cho nên là vâng. rất lo sợ ấy nhưng mà vâng. em cũng động viên nhiều nó cũng chỉ giống trong khóa học ấy thì vẫn cứ lấy can đảm để tự tin ra làm thôi vâng thế à, cái khóa học này à, chị có cảm thấy à, thích thú khi mà à, mình học cái khóa học này không ừ, chị cũng thấy có em tại vì thấy là ờ, cảm giác như là nó nó dễ tại vì thực ra là ờ, chị cũng trước khi học không ấy chị cũng làm thử ấy vâng. làm, ở ngoài được hai tháng thì cũng thấy là nó cũng cần giống như những phần mình học ấy thì là nó nó thực tế ấy thế à, chị có muốn à, góp ý gì về cho giáo viên trong quá trình dạy không ạ hay là cho trung tâm bên uh, trung tâm trong quá trình học không ạ ừ, chị cũng không có góp ý gì cả vì chị à. thấy là giáo viên thì nhiệt tình rồi còn vâng. đâu giáo trình thì uh, chị cũng chưa chưa thực hành được nhiều ở ngoài nhưng vâng. mà chị nghĩ là uh, cũng đầy đủ để cho mình có thể đi ra mình làm tiếp theo cái phần mà mình đã học vâng thế à, nếu mà em cho cái khóa học này nó rơi vào năm sao thì mình sẽ đánh giá cho em là mấy sao ạ ừ, chị cũng nghĩ là năm sao vì là nó vâng. cũng thấy là cũng đầy đủ mà vâng. đấy là theo cảm nhận của chị vâng. khóa học thì cũng thấy là đầy đủ hết còn ờ, hình như như mà em hướng dẫn của một công việc của một người kế toán nào ấy vâng. thì còn đâu về đấy là chương trình học còn về giáo viên thì nhiệt tình và hỗ trợ chị thì là chị sẽ là năm sau vâng <laughs> em cảm ơn chị nhá rồi ok ạ thì thôi em chào chị nhá vâng vâng thì à, mình nghỉ đây luôn chị nhá sau em muốn tiếp chị nhá vâng ạ chào chị ạ vâng vâng